lý thuyết thì ai cũng nói được thôi chiến lược ai cũng nói được nhưng mà người trực tiếp triển khai chiến lược marketing đó gọi là thực thi chiến lược đó là ai và tôi nói chiến lược rất hay nhưng mà quan trọng là các bạn thực thi các bạn làm cơ và ai là người tỉ mỉ chi tiết nhất hướng dẫn các bạn từng bước làm đó là các bạn hãy chọn người đó giúp tôi có thể không phải tôi các bạn chọn người khác được các bạn nhé thì trước khi vào fail tôi chia sẻ trên giờ đó là cái thang giá trị từng nấc thang một các bạn nhé thì khách hàng nó sẽ nhảy đến từng bậc từng bậc một như vậy đầu tiên ở cái thang giá trị này <clears throat> là đầu tiên tôi sẽ để một cái sản phẩm là thông thường là sản phẩm là sản phẩm mồi mà là gì free các bạn nhé miễn phí và các bạn thấy là chương trình là tôi dạy 3 buổi tối đúng không miễn phí nếu như tôi dạy tôi đào tạo hệ thống khác cũng chương trình này họ thuê tôi là tôi lấy là 50 triệu ba buổi tối các bạn nhé thật thật luôn đấy nó nó giá trị là hơn cả gì trả phí nó bao gồm tư duy ở trong đây rất nhiều ok thì chương trình này tôi ba buổi tối tôi dạy miễn phí free đúng không không đồng rồi ờ, sau đó gì tôi bán những sản phẩm giá đó gọi là giá mồi này giá mồi là những sản phẩm giá nó cao một chút cao hơn một chút đó là trị giá là bao nhiêu 197 000 đồng chẳng hạn ví dụ anh chị em mà đã mua cái xích đó tôi 97 000 đồng đấy, đúng không đó là những sản phẩm gì à sản phẩm mang tính gì nấc thang số 1 sản phẩm là khách hàng sẽ trả tiền dễ dàng hơn <clears throat> và những khách hàng nào đã trả tiền 197 000 đồng thì tôi lại bán tiếp sản phẩm số 2 số 3 này trị giá của 2 triệu 888 chẳng hạn khách hàng đã nhận được cái món quà 197 nghìn đồng này họ đã yêu quý tôi rồi đúng không hoặc là họ đang cần tôi giải quyết vấn đề họ để áp tiếp sản phẩm tiếp theo là gì hai triệu tám sau đó gì họ thấy đã quá ok rồi nhưng mà muốn đi, đi sâu muốn kiếm nhiều tiền hơn học tiếp chương trình 8 triệu chẳng hạn à, học tiếp và sau đó là gì à bây giờ tôi muốn đi nguy hiểm hơn là gì cầm tay chỉ việc ông thầy ông, ông chạy luôn cho hệ thống hỗ cho là 240 triệu chẳng hạn đó 240 triệu thì sản phẩm này là sản phẩm quê phiếu các bạn nhé đó đỉnh hàng giá trị thì số lượng là những người mà họ mua sản phẩm ở giá cao này nó ít một chút tuy nhiên là nó chất lượng các bạn <clears throat> sự cam kết cao và ngoài ra cái thang này nó có một cái sản phẩm đó là sản phẩm định kỳ sản phẩm định kỳ tức là sao hay phải trả tiền này hàng tháng các bạn nhé làm sao để trả tiền hàng tháng cái thang này tôi xây dựng cho vợ chồng bạn Phan Hoài Phương thì bạn vợ chồng bạn Phương là tháng tháng 8 2020 <clears throat> thì vợ chồng bạn đang nợ số tiền là gì là 2 tỷ ngân hàng 2 tỷ ngân hàng và vợ bạn Phương là bạn Vi là vợ bạn này, phải nhập một cái hệ thống mỹ phẩm này bởi vì bị chốt các bạn nhá tôi không tiện nói tên những người nào chốt để ở ra đây họ chốt cho vợ bạn, bạn Phương là gói 300 triệu để nhập sản phẩm về và sau đó gì tổng số đó là 2 tỷ 300 triệu thì vợ chồng bạn đã bí quá rồi vì vay ngân hàng vay ngân hàng để gì để nhập sản phẩm các bạn vay tiền để nhập sản phẩm và bạn Phương không biết chồng tên là Phương không biết luôn thế là chồng biết tên phát là mới sốc cái gì ạ là ngày đêm má hóp lại không ngủ được sau đó thì mới gặp tôi thì tôi cố vấn cho bạn bây giờ là thì bạn vợ chồng bạn Phương này có một cái trung tâm đào tạo về dạy pha chế bạn nhá đào tạo pha chế dạy trà sữa dạy uh, nấu chè vân vân rất, rất rất nhiều sản phẩm cà phê thì tôi ra tôi nhảy vào bảo bây giờ là Phương mày rất giỏi về chuyên môn nhưng mà mày sao mày bây giờ ông thầy tao là ông, ông, ông giáo sư ở trên trong trường mày chỉ giỏi chuyên môn nhưng mà sao cái quan trọng nhất là mày phải biết bán hàng và biết marketing thì tôi nhảy và tôi xây cho họ cái hệ thống này và trong vòng tôi triển khai trong vòng 4 tháng 5 tháng các bạn nhé là kiếm tiền mặt là thật thật sự các bạn nhé tiền mặt là 2 tỷ 2 tỷ 500 triệu họ trả hết nợ và họ xây một cái chuỗi trà sữa ở đường Nguyễn Văn Đậu số 25 đường Nguyễn Văn Đậu phường Phú Nhuận à, à quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh các bạn mà ở Hồ Chí Minh Phú Nhuận đến địa điểm 25B nhá Nguyễn vận động tôi nói là học viên của mình à, anh chị đến uống trà sữa thì họ sẽ tăng giá 20 phần trăm có à, quên giảm giá 20 phần trăm cứ đọc phát Phạm Thanh Đình và họ biết tôi thì tôi xây những cái phiếu lên trò như sau này đầu tiên tôi cái thang giá trị này là tôi sẽ tặng cho khách hàng của ông Phương là cái chương trình một cái quà tặng miễn phí là một cái ebook miễn phí các bạn nhé liên quan đến trà sữa khởi nghiệp trà sữa và sau đó thì tôi bán một sản phẩm 197.000 đồng là cũng là cái ebook đấy <coughs> ebook quyền những đồng chí nào đã mua ebook rồi tôi lọc riêng ra này tôi lọc ra và tôi bán những sản phẩm tiếp theo là gì hai triệu tám là khóa khởi pha chế và sau đó tôi gì tôi áp sale cho nó là sản phẩm là 8 triệu là học cái chương trình pha chế tổng hợp và sau đó là những đồng chí nào muốn mở quán sẽ mở quán và muốn chạy marketing tôi sẽ hướng dẫn cho họ gì mặc tình cho quán hạn thì cái gói này là 240 triệu các bạn nhé rồi thì sau khi tôi phát hiện ra này à Phương ơi em dạy về pha chế thì bây giờ đây mà nhập nguyên liệu về thì nguyên liệu thì bảo là đấy sản phẩm định kỳ đấy là học viên đấy học bán nguyên liệu cho họ họ mở quán là cứ hàng tuần họ phải lấy nguyên liệu của Phương chẳng hạn thì bao tôi làm và Phương làm thương hiệu trong Phương nguyên liệu của thằng Phương luôn thế là sao bây giờ họ về học này họ mua nguyên liệu luôn thì sản phẩm định kỳ thì nó rất tuyệt vời các bạn nhé trả tiền hàng tá hàng năm đó thì cái phiếu này à, cái thang này là tôi xây cho nó trước lúc mà tôi trình bày cho vợ chồng nó bảo anh Bình ấy, không khả quan cái này cũng nghe nghe rồi các bạn cũng nghe mùi gì mùi lý thuyết rồi thực tế nó khó lắm các bạn ạ thực tế nó khó tuy nhiên đối với tôi thì sao tôi làm được các bạn tôi biết không quay ngược cái thang giá trị này trở thành một cái phiếu bán hàng phiếu này nhá rồi, cái phiếu này tôi dùng hệ thống marketing là quảng cáo Facebook đã. Công cụ nha công cụ là Facebook marketing. Tôi hút khách hàng Facebook Ad cả tôi chạy cả Google nữa các bạn, Google Ad luôn. <coughs> tôi hút nó vào cái phiếu này. Thì sản phẩm là sản phẩm free các bạn này. Thì cái tiết diện free này các bạn thấy thế đông không? Khách hàng là họ đọc được nội dung, họ bị hút vào cái nước thang vào cái phiếu đầu tiên này thì tiết diện cái phiếu này nó lớn các bạn nhé và sau đó những đồng chí nào vào cái vừa rồi tôi bảo thế ờ, bây giờ tôi có một cái cuốn ebook là khởi cái pha chế để gì làm công thức độc quyền pha chế thì bạn muốn nhận không mà có ok 197.000 đồng bạn xem này 197.000 đồng đúng không các bạn thấy tiếp diện này nó nhỏ hơn bên trên đúng không? ok sau đó những đồng chí đã nhận cái ebook này tôi áp xeo tiếp tôi hỏi tiếp này à, trong quá trình bạn đọc ebook này các bạn có làm được không thì có người bảo gì cũng làm cũng được nhưng mà không ngon tuy nhiên là thế bảo thêm tôi hỏi thế, thế bạn có muốn này là gặp một cái người giỏi nhất tại Việt Nam không để họ giúp cho anh chị đó là gì là làm được thì các bạn lên tham gia một chương trình mang tên là gì khởi nghiệp pha chế trị giá 2 triệu 8 thì tiết diện này nó nhỏ hơn một chút rồi sau đó sao những đồng chí nào đã học chương trình này thế bảo bây giờ bạn cũng muốn nhận được những giá trị lớn hơn không ok lớn hơn vòng tiếp 8 triệu chương trình 8 triệu này 8 triệu đây nhá thì tiết diện nó nhỏ hơn một chút anh chị nhá và trong khi tôi gặp những khách hàng này tôi biết là khách hàng nào mà họ có tiềm năng họ có điều kiện ấy 240 củ nhá tôi quảng cáo tôi hệ thống tôi giúp cho họ có một hệ thống marketing cho quán luôn đó. trực tiếp phạm thì mình triển khai cho họ luôn ôi 240 triệu ok rất nhiều người làm để họ muốn kiếm nhiều khách hàng đó làm sao để khách hàng đứng xếp hàng ở quán hạn rồi sau đó là gì sau đó là sản phẩm đi kỳ là nó chạy từ đây rồi những đồng chí đã học chương trình này là <coughs> sản phẩm định kỳ nhé là nguyên liệu trà sữa này như là nguyên liệu các bạn nhé thì cái phễu này nó nó chạy liên liên tục liên tục mấy tháng trời các bạn cứ để cho chạy liên tục liên tục như vậy thì dần dần cái phễu nó nó mở rộng ra là tiền rất nhiều các bạn đó rất nhiều tiền và khách hàng họ giới thiệu cho cho bên này rất nhiều luôn <coughs> thì cái phễu này <coughs> thì sản phẩm đầu phễu gọi là gì con anh em sản phẩm cuối phễu này là back end cái phiếu này tôi gọi là phiếu phi bi marketing phi bi marketing phễu này phễu phi bi marketing đó thì phiếu này nó giúp cho vợ chồng Phương kiếm là 2 tỷ 500 triệu đồng đây là con số tiền mặt các bạn nhé học với tôi là tôi tôi bảo mày hãy tính giúp tao là gì mày tính giúp anh là gì trừ chi phí đi mỗi tháng mà lợi bao nhiêu và trong vòng 5 tháng như vậy <clears throat> tiền mặt là bao nhiêu tiền thì bà thông kê là gì 2 tỷ 500 triệu thì con số này rất nhiều người quá trước họ bảo là ông bình ông chém gió nhưng mà đây là sự thật các bạn nhé các bạn có thể đến à, gặp phương luôn vợ chồng nó gì trải qua kiếp nạn như thế nào các bạn nhé thì cái phễu này tôi sẽ sâu các bạn xem ngay bây giờ và ba vị anh chị mong muốn tôi khát khao tôi sâu các bạn cái phễu tôi trực tiếp triển khai như thế nào từ free này bảy nghìn này hai triệu tám, tám triệu này các bạn bấm tôi số 5 đi tôi sâu các bạn xem xem tôi triển khai tôi thực thi nhá trực tiếp tay tôi làm chứ không phải là tôi thuê ai làm hết rồi tôi chia sẻ màn hình này cho bạn xem này các bạn áp dụng đúng quy trình này làm bất kể cái sản phẩm nào các bạn nhé ờ, đầu tiên là sản phẩm thì sản phẩm ở phía đầu tiên là Frontend đúng không là tôi tạo ra một cái trang như này là miễn phí 5 công thức khởi nghiệp các bạn nhé thì khách hàng sẽ bấm vào đây <clears throat> nhận quả ngay đúng không <clears throat> thì họ sẽ tự động vào cái ao ấy giống như các bạn vào cái ao của tôi tôi tự động gửi cho các bạn một thông tin gì đó vào tôi gửi email cho các bạn này là số lượng có hạn còn 3 giờ 55 phút 33 giây là gì là hết chương trình này thì những đồng chí nào đã nhận miễn phí tôi hỏi tiếp và tôi bán cho họ một cái chương trình à, một cái ebook à, là bí mật công thức trả sữa hiện đại hàng khóa 2010 đây là giá là bao nhiêu là 197.000 đồng thì nội dung dung tôi làm như sau này à đây là công thức gia truyền về trà sữa sẽ được bạn sử dụng ngay à đây là câu gì ngôn từ thôi miên các bạn nhé rồi cuốn ebook này dành cho những người mới bắt đầu kinh doanh trà sữa và chuyên gia càng phải nắm bắt cơ hội và playbook này mô tả chi tiết rõ ràng từng công thức một <clears throat> sở hữu mỗi 197.000 đồng nó bấm nó sở hữu đúng không đó nó đọc tiếp là nhận quà tặng <clears throat> đây là học về feedback về cái cuốn playbook này rồi vân vân các bạn xem này quà tặng này khóa học đưa quán của bạn lên online là tôi dạy trị giá 4 triệu chín trăm bảy nghìn đồng tôi dạy chủ quán luôn đó và tham gia group kín cộng đồng vân vân này <clears throat> nhận tiếp này vẫn còn này vân vân đưa nhiều quà tặng các bạn nhé những đồng chí nào đã mua cái 197.000 đồng tôi áp tiếp à tôi có một cái chương trình là khóa học khởi nghiệp pha chế với công thức độc quyền giúp người mới khởi nghiệp phát triển có lãi luôn có lãi à, tập trung vào rất nhiều người bảo thế bây giờ à, học xong có lãi không ngôn từ thôi miên là phải có lãi nhé tôi cũng làm bị hiện như vậy feedback vân vân này sau đó họ cũng đăng đăng ký vân vân quy trình học thế nào này đây hai triệu tám này rồi là bản quyền của mắt thiết kế bởi phạm thành bình <laughs> tiếp theo là những đồng chí đã học cái này xong này muốn học cao cấp hơn à, tôi up tiếp là chương trình tổng hợp trị giá 8 triệu 8 triệu đúng không nằm bên dưới này cho bạn xem này à bây giờ còn 6 triệu 2 bây giờ nó giảm còn 6 triệu 2 trước là 8 triệu gì nhá đó học tiếp chương trình này và sau đó những ai học thì mới bán những sản phẩm để định kỳ là nguyên liệu các bạn nhé thì đây là một cái phễu mà phái chế và phễu tiếp theo tôi tôi làm cho một cái trung tâm là thằng à, học viên của tôi thằng em của tôi ở dưới Long An là nó có một cái trung tâm trung tâm chăm sóc xe ô tô lớn nhất tại Long An mới khai trương tôi xuống khai trương tháng trước các bạn tôi chạy xe ô tô xuống khai trương cực kỳ lớn luôn và tôi chạy một cái hệ thống đó là rửa xe miễn phí trước và sau đó áp xe những sản phẩm là về chăm sóc xe phụ kiện xe vân vân giúp cho thứ đằng sau và sản phẩm số 2 mà tôi chạy là cái phiếu đó là vợ của của của khuyên của ô tô đấy bạn ạ thì vợ nó có quán chè quán chè hảo ngọt lớn nhất ở Long An mà bán giá cao nhất <laughs> chị nhá học tôi là phải bán giá cao nhất ở Long An và năm ngoái tâm dịch trong dịch thì thống kê là gì lợi nhuận tiền mặt là một tỷ đồng bán trẻ các bạn nhé và tôi sâu cho chị xem đầu tiên là gì cái phiếu rửa xe các bạn nhé học với tôi là gì nó phải thực tế như vậy thì tôi mới mới dám chia sẻ với các bạn còn những gì tôi chưa làm bây giờ tôi không là tôi chia sẻ với các bạn tôi chạy một cái chương trình này rửa xe ô tô miễn phí áp dụng từ ngày 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 sau đó họ nhập họ tên nhập số điện thoại thì nó, nó sẽ nhảy vào cái phễu là nó sẽ ra một danh sách tài này họ đã ký rửa xe xong đối tượng áp tiếp những dịch vụ là vệ sinh nội thất này đánh bóng xe này vân vân này <laughs> phủ ceramic giấy phép bách nhiệt thì cái hệ thống này tôi làm các bạn nhé web tôi làm ở Long An này đây web được thiết kế bởi Phạm Thanh Bình Đấy, bây giờ cũng có cái thương hiệu tôi nó nằm ở cuối cuối cùng này và con trẻ đây trẻ tôi làm cho vợ đây trẻ hảo ngọt rủ nhau về tới Long An ngắm sông vàm cỏ mưa màng trôi xuôi, dừa xanh chữa ngọn lên trời, câu ca vọng cổ bồi hồi tháng năm. Cần nước dừng bước ghé thăm, quán chè hảo ngọt, luôn mong bạn vào. Tôi làm rồi các bạn ạ, à. nghe đọc câu thơ nghe chất miền Tây đúng không các bạn? Đây, món chè các bạn xem này. Chè, bán chè luôn. Họ không tin, các bạn họ bảo không tin. Web này thiết kế bởi Phạm Thành Đỉnh luôn. Đây là sản phẩm phiếu của tôi này. Tôi, tôi giúp cho họ làm được còn rất nhiều cái nữa các bạn rất rất rất nhiều luôn thì các bạn thấy là cái fail chỉ là có dễ làm thôi dễ không dễ đối với những người mà họ họ cam kết họ làm họ học còn khó đối với những người họ họ thấy khó họ bỏ cuộc thì tôi tin tưởng là anh chị em mình học đến giờ phút này là các bạn thấy gì là các bạn đã không bỏ cuộc rồi tôi cảm ơn các bạn rất nhiều